Lời nguyên trước khi chết của Hòa Thân ứng nghiệm 100 năm sau Trung Quốc suy tàn Một tham quan không có đối thủ sở hữu một gia tài đồ sộ tương đương tận 15 năm thu nhập của Thanh Triều có trong tay di chiếu miễn tử cuối cùng vẫn không thoát được cái chết trước khi chết vẫn không cam tâm mà để lại lời nguyên ứng nghiệm sau 100 năm khiến cơ đồ 276 năm của gia tộc Ái Tân Giác La hoàn toàn sụp đổ. An Nhiên xin mến chào quý khán giả của kênh Duyên Vạn Cổ. Khi nhắc đến đệ nhất tham quan của Trung Quốc, có lẽ chúng ta sẽ nhớ ngay đến nhân vật hòa thân trong hai bộ phim cổ trang Tể tướng Lưu Gu và Bản lĩnh kỷ hiểu Lam phải không ạ? Trong hai bộ phim này, nhân vật hòa thân được khắc họa một cách đầy đủ nhất với hình ảnh là một tham quan mưu mô và có lòng tham lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vậy thực ra, hòa thân là ai và ông ta đã làm gì mà có sức ảnh hưởng lớn đến cả một triều đại nhà Thanh như vậy? Hãy cùng An Nhiên tìm hiểu nhé! Vài nét về Hòa Thân Ngày 1 tháng 7 năm 1750, năm Càng Long thứ 15, Hòa Thân ra đời tại một gia đình hoàng quan có thế lực, thuộc dòng họ Nữ Hổ Lộc, người chính Hồng Kỳ tại Mãn Châu. Cha ông từng làm phó đô thống tỉnh Phúc Kiến nhưng mẹ lại sớm qua đời – gia cảnh hòa thân dần suy tàn. Cuộc sống của ông khi nhỏ khá vất vả, thậm chí thường ăn không no, hai anh em phải sống nhờ vào người khác. Sau khi lớn lên, Hòa Thân sở hữu một tướng mạo phi phàm, là một chàng trai anh Tuấn nức tiếng xa gần. Hơn nữa, ông còn tinh thông bốn thứ tiếng, Mãn Thanh, Hán, Mông Cổ và Tây Tạng. Kể cả tứ thư, ngũ kinh, ông cũng đều thông hiểu. Hòa Thân được thầy giáo vô cùng yêu mến – năm 18 tuổi, do tài mạo song toàn, hòa thân được Phùng Anh Liêm, tổng đốc trực lệ yêu mến và gả cháu gái cho. Từ đó, âm như cá chép hóa sông, dần dần bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Mặc dù thi cử không đổ đạt, nhưng nhờ có người chống lưng hậu thuẫn, bản thân làm việc lại linh hoạt, nên Hòa Thân làm đến chức quan tam phẩm thanh sa đô úy với danh nghĩa là tú tài. Đến năm 22 tuổi lại được phong làm thị vệ tam phẩm Năm 23 tuổi, Hòa Thân đã làm tùy tùng trong đội thị vệ của hoàng đế, phụ trách khiên kiệu và dơ cờ. Mặc dù chức quan không cao, nhưng lại có thể gần gũi tiếp xúc với hoàng thượng. Hòa Thân đã tận dụng tối đa mọi cơ hội để thể hiện tài năng của mình trước mặt Càng Long. Chỉ sau đó 4 năm, ông trở thành trọng thần của triều đình, được Càng Long vô cùng sủng ái. Chỉ khoảng một thời gian sau, nhờ học thức uyên thâm, am hiểu thơ văn, quản lý tài chính, cùng tài ngoại giao tài ba. Hòa thân được Càng Long tin tưởng, trọng dụng, kiêm tới chính chức quan lớn trong triều. Đại thần phủ nội vụ, đại thần ngự tiền, đại thần nghị chính, đại thần tương lam kỳ lĩnh thị về nội, đại thần chính bạch kỳ lĩnh thị về nội, đại thần quan cơ, đại thần lĩnh ban quân cơ, đại học sĩ văn hoa điện, đại sĩ thủ phụ. Bên cạnh đó, Hòa Thân còn được vua ban cho đặc quyền cưỡi ngựa bên trong tử cấm thành. Vinh dự thường dành riêng cho những quan chức cao cấp tuổi cao, không đủ sức khỏe để đi bộ tới Điện Triều. Năm 1790, mối quan hệ của Hòa Thân và Càng Long thêm phần khăng khít khi con trai của ông nên duyên cùng thập cách cách. Ban đầu, Hòa Thân cũng bụng đầy chí lớn, nhất tâm muốn là một vị quan tốt phục vụ nhân dân. Ông cũng từng là một vị quan thanh liêm có thành tích xuất sắc, được bổ nhiệm làm đại thần tổng quản phủ nội vụ. Sau đó, Càng Long ra lệnh cho Hòa Thân đến Vân Nam điều tra vụ án tham ô của Lý Thị Nghiêu. Hòa Thân hầu như không ăn không ngủ, sau một thời gian âm thầm điều tra, thăm dò, ông đã tìm được bằng chứng tham ô của Lý Thị Nghiêu và đưa y ra trừng trị trước pháp luật. Đồng thời Hòa Thân cũng khiển trách thầm tệ hành vi tham ô của y, khiến Lý Thị Nghiêu tin anh lão luyện cũng không có chốn dung thân. Thậm chí y còn có ý định tự sát, do đó Hòa Thân được thăng chức làm Thượng Thư Bồ Hộ. Sở hữu một gia tài đồ sộ Là sủng thần luôn bên cạnh Càng Long, ban đầu ông cũng là một vị quan thanh liêm chính trực, nhưng theo thời gian, bạc tiền đã khiến Hòa Thân trở nên biến chất. Bằng chứng mà sử sách Trung Hoa kể lại rằng, những đại thần khác muốn thăng tiến đều phải hối lộ nịnh nọt hòa thân, bạc vàng, đồ cổ, tranh chữ chất đầy nhà hòa thân. Trong 24 năm kể từ khi bắt đầu được Càng Long để mắt và sủng ái, Hòa Thân đã tích lũy cho mình một số tài sản kết xu, bao gồm 3.000 phòng, phòng trọ dinh thự, 8.000 mẫu đất, tương đương 32 km vuông, 72 ngân hàng, 75 hiệu cầm đồ. Bên cạnh đó, số tiền mặt của Hòa Thân cũng không khỏi khiến người ta lóa mắt với 60.000 lạng vàng bạc đồng, 100 thỏi vàng lớn nguyên chất, 56.600 thỏi bạc cỡ vừa, 9 triệu thỏi bạc nhỏ, 58.000 cân tiền ngoại, 1,5 triệu đồng tiền xu. Không chỉ vậy, Hoa Thân còn bỏ túi không ít trân phẩm báu vật trong thiên hạ. Phú Họ Hoa lúc bấy giờ chứa tới 1.200 miếng ngọc bội, 230 chuỗi ngọc trai, 10 viên ngọc trai lớn, 10 viên hồng ngọc, 40 viên ngọc bích lớn. Ngoài ra, Hòa Thân còn sở hữu 711 nghiêng mài mực cổ, 40 bàn đựng đồ ăn bằng vàng, 11 tảng san hô, 14.300 sắp vải quý, 20.000 tấm len lông cừu thượng hạng, 460 đồng hồ châu Âu. Chưa dừng lại ở đó, độ xa hoa của phủ họ Hoa không thua kém so với hoàng cung. Người ta đếm được 144 sập vàng, 23 sập khác nạm bằng vàng ròng, 40 sập sơn son mạ vàng, ngay tới chậu rửa mặt cũng được nạm ngọc thạch. Chỉ tính riêng số tỳ thiếp, thì phủ họ Hoa đã có tới 600 người, còn gia nhân thì không đếm xuể. Ngay đến đây thì chúng ta đã hiểu tại sao người Trung Quốc thường truyền miệng với nhau rằng những gì trong cung có chắc chắn phủ họ thân cũng có, nhưng những gì trong phủ họ thân có thì chưa chắc cung vua đã có. Và cũng từ đó mà nhiều người cho rằng ông chính là tham quan đệ nhất không chỉ của Triều Thanh mà còn cả lịch sử Trung Quốc có chiếu miễn tử của Càng Long nhưng không giữ được mạng. Vào những năm cuối đời của Càng Long, Hòa Thân biết rõ mình mang trọng tội, đã đắc tội quá nhiều người, biết rằng sau khi Càng Long mất thì mình chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, Hòa Thân đã xin Càng Long ban cho một kim bài miễn tử. Càng Long không còn cách nào, đành phải để lại cho Hòa Thân một tấm di chiếu. Quả nhiên, sau khi Càng Long băng hà, Gia Khánh lập tức muốn giết quyền thần Hòa Thân, đích thân xét xử Hòa Thân tại Điện Kim Loan. Sau khi xét xử xong, Gia Khánh phán quyết cho người đưa Hòa Thân ra ngọ môn lăng trì xử tử. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, có người mang di chiếu của Càng Long đến. Sắc mặt của Gia Khánh đế và các quan đại thần bỗng trở nên khó coi, nhìn thẳng vào Hòa Thân. Không ngờ sau khi Hòa Thân mở di chiếu ra xem, sắc mặt biến đổi hoàn toàn, gào lên. Điều này không thể nào! Không thể nào, vì thế đại thần Vương Kiệt đã không nhìn được mà giật lấy tấm di chiếu để xem. Không ngờ trong đó viết ba chữ, giữ toàn thây. Hòa thần không bao giờ ngờ rằng di chiếu của Càng Long lại là ba chữ giữ toàn thây, hoàn toàn tuyệt vọng. Gia Khánh cũng tuân theo di chiếu cho hòa thân chết toàn thây, phán hòa thân tuy rằng có tội ác quá lớn, nhưng dù sao cũng từng đảm nhận chức vị đại thần của tiên triều, vì vậy đổi cách hành quyết thành tự vẫn trong nhà lao. Cuối cùng ban cho hòa thân giải lụa 3 mét tự vẫn trong nhà mình. Ngày hôm sau, sau khi xử tử hòa thân, Gia Khánh Đế tuyên bố rằng vụ án hòa thân đã kết thúc, sẽ không liên lụy đến bá quan trong triều theo quy mô lớn, để quần thần được yên tâm. Sau khi hòa thân chết, toàn bộ tài sản của ông đều bị tịch thu, sung công. Nhờ chuyện này mà quốc khố nhà Thanh trở nên giàu có dân gian bởi thế mới có câu hòa thân ngã ngựa, gia khánh ăn no. Lời nguyên ứng nghiệm sau hơn trăm năm Hòa thân biết rằng ngày chết của mình đã đến và để lại một bài thơ nguyên rủa toàn bộ vương triều nhà Thanh, khiến mấy trăm năm qua, bài thơ dự ngôn này đã làm hao tốn rất nhiều tâm huyết của rất nhiều nhà lịch sử học. Ngũ thập nhiên lai mộng huyễn chân, kim triều tản thủ tạ hồng trần, A niên thủy phím hàm long nhật Nhận thủ hương yên thị hậu thân Tạm dịch 50 năm hư hư thực thực Kiếp này buông tay tạ hồng trần Năm sau nước dân con lũ lớn Nhận rõ hương hỏa kẻ hậu nhân Trong dân gian Trung Quốc vẫn luôn luôn lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về hòa thân Không ngừng lan truyền ra vô số các câu chuyện khác nhau Trong đó nổi tiếng nhất chính là nói từ Hy Thái Hậu là tái sinh của hòa thân, cố tình đầu thai đến cõi người để hủy hoại vương triều Đại Thanh. Vì thế mà đồng trị hoàng đế, quan tự hoàng đế và tuyên thống hoàng đế cũng gặp xui xẻo. Cư đồ 276 năm của gia tộc Ái Tân Giác La đã bị hủy như vậy. Phải chăng lời nguyện ứng nghiệm? Các bạn thân mến, quay trở lại hai câu thơ đầu mà Hòa Thân để lại, chúng ta có thể thấy ông đang hồi ức về những điều đã qua trong cuộc đời mình – coi cuộc đời 50 năm của mình như mây khói. Hai câu sau, phải chăng ông đã mượn điển cố để phát ra lời nguyền của mình? Vậy, thủy phím hàm long là ám chỉ cái gì? Hương yên là cái gì? Đã khiến những người nghiên cứu cảm thấy rất khó hiểu. Nhà sử học Mạnh Sâm cho rằng Hương Yên có thể là ám chỉ Từ Hy, thủy phím Hàm Long ám chỉ điềm báo Từ Hy gây họa cho nhà Thanh, và do đó Từ Hy có thể là hậu thân của Hòa Thân. Tuy rằng Từ Hy Thái Hậu không thể ngồi lên ngôi vị của hoàng đế giống như Võ Tắc Thiên, nhưng bà dùng thân phận Thái Hậu để buông rèm nhiếp chính, là người thống trị đích thực của đế quốc Đại Thanh trong những năm từ năm 1861 đến năm 1908, thậm chí còn được gọi là nữ hoàng không vương miệng của nhà Thanh. Còn về thân thế của Từ Hy Thái Hậu, cũng có mang màu sắc thần kỳ, được rất nhiều người nhận định là tái sinh của hòa thân – giải thích về hai câu cuối cùng trong bài tuyệt mệnh thi này của Hòa Thân. Tha niên thủy phím hàm long nhật, nhận thủ hương yên thị hậu thân. Giới sự học có những cách nói như sau. Cách giải thích đầu tiên cho rằng thủy phím hàm long trong thơ của Hòa Thân là điển tích hạ hậu long ly được ghi chép trong trịnh ngữ của quốc ngữ. Chuyện kể rằng vào cuối thời nhà Hạ, có hai con rồng đến vào trong cung đình đánh nhau, tự xưng là hai vị vua của Bào Quốc sau khi vua nước Hạ bóc quẻ hỏi thân, nói là giết chết, đuổi đi hoặc giam cầm đều không thoát lợi, chỉ có được lấy Long Hy, rồi đem cất giữ thì mới thoát lợi. Thế là vua cầu xin rồng, rồng nhổ nước bọt xong rồi bỏ đi, Long Hy được cất giữ trong một cái hộp đem đi cung phụng. Nước Hạ diệt vong, truyền cho nước Ân. Nhà thương, nước Ân đã diệt vong, truyền cho nước Chu, không ai mở ra. Đến thời của Chu Lệ Vương, thì lại ra lệnh kêu người mở cái hộp đó ra xem. Kết quả Long Hy ở trong cái hộp chảy ra ngoài, rơi xuống đình viện, không thể lau chùi sạch, hóa thành một con thằng lăn, bò vào trong vương phủ. Trong vương phủ có một tiểu cung nữ vừa mới thay răng xong, đụng phải con thằng lằn này. Khi cô bé này lớn lên đang chờ xuất giá thì đã mang thai rồi, mang thai suốt mấy chục năm, cho đến thời của Chu Tuyên Vương mới sinh ra một đứa con gái. Đứa con gái này sau này chính là bao tự, khiến cho chu U Vương vì muốn nhìn thấy cô cười một lần mà đốt lửa treo chư hầu, cuối cùng dẫn đến Tây Chu diệt vong. Còn từ Hương Yên trong văn tự cổ có nghĩa là nối dõi tông đường, vì thế có người ghép nghĩa của hai câu này lại, nói rằng sau khi càng khôn chết sẽ hóa thân thành cô gái giống như bao tự để làm hại vương triều Đại Thanh. Cô gái đó sẽ chính là Từ Hy sau này. Còn một cách giải thích khác lại nói rằng theo như ghi chép trong thuộc dị ký, Quyển Thượng kể rằng hà Kiết rất sủng ái một người phụ nữ xinh đẹp có thể biến thành hình rồng, gọi cô ta là Giao Thiếp. Giao Thiếp này có thể nói cho hà Kiệt biết trước hung tác nhưng cô ta phải ăn thịt người. Cuối cùng, vương triều đầu tiên của Trung Quốc bị hủy diệt trong tay của Hạ Kiệt hoang dâm và tàn bạo. Có người dựa vào đây để giải thích rằng sau khi hòa thân chết muốn tái sinh làm phi tử giống kiểu Giao Thiếp – để gây họa cho đế quốc Đại Thanh. Cách nói này và cách nói trên đều cùng một kiểu, chỉ là xuất phát từ điện tích khác nhau mà thôi. Một cái là bao tự, một cái là giao thiếp. Có thể nói, thực tế thì cách giải thích và tiếp cận không giống nhau. Còn có một cách nói khác cho rằng chữ long trong câu thủy phím hàm long không phải là con rồng thực sự, mà là nói xảy ra lũ lụt. Vào năm đầu tiên hòa thân bị ban cho cái chết, cũng tức là năm Gia Khánh thứ ba, sông Hoàng Hà ở Hà Nam bị vỡ đê. Vì vậy, có người giải thích ý nghĩa của câu nói tha thời thủy phím hàm lông nhật là nói hòa thân đợi đến mùa lũ tiếp theo sẽ tái sinh chuyển thế. Năm đạo quang thứ 20 năm 1832, sông Hoàng Hà bị vỡ đê một lần nữa tại Hà Nam. Ba năm sau, Từ Hy ra đời. Nói cho cùng, bất luận nói là thành bao tử cũng được, hay là nói thành giao thiếp cũng được, nói tái sinh vào mùa lũ cũng được, nhưng cuối cùng tất cả các con đường đều đi đến một cái đích. Bất luận giải thích như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là để chứng minh sự tái sinh chuyển thế của hòa thân, biến thành sự ra đời của Từ Hy. Dù thế nào đi nữa, Hòa Thân và Từ Hy vẫn là hai tội đồ lịch sử lớn nhất của nhà Thanh. Một người ăn mòn tài chính của nhà Thanh, một người ăn mòn chính trị của nhà Thanh. Hai người họ đều lần lượt làm gia tăng sự diệt vong của nhà Thanh. Các bạn thân mến, trong quá trình tìm hiểu về vị quan tham ô hòa thân đã khiến An Nhiên nhớ tới Trinh Quán Chính Yếu, một cuốn sách được viết dưới triều nhà đường có ghi chép lại việc đường Thái Tông đương thời đã giảng về vấn đề không nên tham lam cho quần thần nghe. Đường Thái Tông giải thích cho quần thần, người nào có Minh Châu họ không thể không coi nó là quý báu. Nếu họ dùng Minh Châu để bắn chim sẻ, thế thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Vả lại, sinh mệnh của con người mà so với Minh Châu thì còn trân quý hơn nhiều lần. Đế vương cũng như vậy, nếu như mặc sức hưởng lạc, bắt dân chúng lao dịch vô độ, tín nhiệm trọng dụng tiểu nhân, xa rời những người trung thành chính trực. Thế thì triều đại đó không thể không diệt vong sao? Tùy Dương đế sống xa hoa lãng phí mà lại còn tự nhận là thánh hiền, cuối cùng đã chết trong tay dân thường. Người nào khi nhìn thấy kim tiền, tài vật liền không còn sợ lưới trời nữa, lại còn dám trực tiếp nhận hối lộ, thì người đó chính là không biết trân quý sinh mệnh của mình. Minh Châu là vật ngoại thân, còn không nên dùng để bắn chim sẻ. Huống nữa là sinh mệnh con người quý giá như thế, lại dùng để trao đổi lấy tài vật là sao? Nếu như các khanh đều có thể trung thành và chính trực, làm những việc có lợi cho đất nước và nhân chúng, thế thì các khanh sẽ được thăng quan tiến chức rất nhanh. Tuy nhiên, nếu các khanh truy cầu vinh hoa lại còn dám nhận hối lộ, một khi việc nhận hối lộ bị bại lộ thì sinh mệnh tất sẽ diệt vong. Trên quán năm thứ hai, Đường Thái Tông lại giảng cho quần thần. Trẫm từng nói về người tham tiền tài thực ra không hề biết trân quý tiền tài. Ví như các quan viên từ ngũ phẩm trở lên, mỗi năm đều được cấp cho rất nhiều bóng lộc. Nếu như họ nhận hối lộ một khi sự việc bị bại lộ thì quan chức bổng lộc đều bị tước đoạt hết. Như thế là biết trân quý tiền tài chăng? Dẫu trăm năm qua đi, nhưng những việc xấu mà tham quan hòa thân làm ra đã cho chúng ta thấy rõ nếu tham lam và truy cầu những thứ mình không có, thì những thứ mà mình có sẽ bị mất, thậm chí tiếng xấu còn để muôn đời. Tuy nhiên, không phải ai làm quan cũng có thể quang minh chính trực, đứng trước ma lực của danh vọng và đồng tiền. Ngày nay, với sự trượt dốc của đạo đức con người, những tham quan như hòa thân ngã ngựa ngày một nhiều. Có thể họ nghĩ rằng những việc họ làm không ai biết, nhưng dân gian, có câu, người đang làm, trời đang nhìn. Mọi việc thiện ác đều có thần linh ghi chép lại. Theo dòng chảy của lịch sử, chưa có một triều đại nào tồn tại vĩnh hằng khi vua quan đều hữu bại cả. Chỉ có vua quan với tâm niệm mang vạn phúc đến cho dân, luôn tu dưỡng đạo đức, thì triều đại đó mới hưng thịnh thái bình. Bởi vì chỉ có đạo đức thăng hoa mới có thể chuyển hóa thành phúc báo.